Kính chào quý cô chú anh chị, Dear of Five Star xin giới thiệu tới quý cô chú anh chị một số sản phẩm đất sổ riêng nông nghiệp diện tích 500m2, giá dưới 3,3 tỷ. Đất Khe Xanh, phường 10, diện tích 505m2, sổ riêng nông nghiệp, đường ô tô 4m, hướng đông, đất cách chợ Đà Lạt 4km, nằm sau khách sạn Minh Tâm và nhà hàng Hương Rừng, thấy đất sườn đồi, cuối đất có suối, view nhìn qua khu du lịch Lã Phong, giá 3,3 tỷ đất hẻm Hùng Vương, phường 11, diện tích 500m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Đông Nam, đường ô tô dốc nhẹ, đất cách chợ Đà Lạt 7km, cách đường Hùng Vương 1km, giáp suối, xung quanh nhiều địa điểm du lịch như nhà để chiêu, tiệm cà phê nhà bên rừng, giá 3 tỷ. Đất Đa Phú, phường 7, diện tích 528m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Đông Bắc, đường bê tông ô tô 3m, đất cách trung tâm Đà Lạt 7km, cách